ở ngoài dai dai trong mật dẻo quánh rất là ngon mọi người ạ Lily. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh anh em Tô Thực ờ, Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hồng châu gió tại nhà Hồng châu gió là được du nhập từ Nhật Bản vào Đà Lạt cách đây mấy năm rồi các bạn ạ và bây giờ đánh một trào lưu làm hồng cho gió vậy thì làm cho gió như thế nào thì hôm nay sẽ cùng mình tìm hiểu và uh, các phương pháp các kỹ thuật để làm nguyên liệu thì, thì chúng ta cần chuẩn bị hồng hồng thì có rất nhiều loại hồng thì đa số tất cả các loại hồng đều có thể treo gió được nhưng để ra thành phẩm ngon và đẹp thì, thì, có thể là hồng là hồng trứng lốc của Đà Lạt hoặc là vuông đồng của Đà Lạt sẽ ra được thành phẩm rất là đẹp và màu rất là đẹp ăn rất là ngon nhưng ở Tây Bắc mình thì ờ, loại đấy thì không có nhiều mình chỉ có hồng tám hải mình sẽ mua để làm loại hồng tám hải về kích thước chọn thì mình ưu tiên chọn những quả size từ 6 đến 7 quả một cân không nên chọn những quả to quá to quá vẫn treo được nhưng mà thời gian mình treo rất lâu tỷ lệ hỏng sẽ rất là cao tại vì thời tiết nó rất là ẩm ương đây mình sẽ chọn những quả vừa tay hoặc là nhỏ hơn Đấy, những quả như này nó treo rất là đẹp thời gian treo sẽ khoảng tầm 20 đến 25 ngày thứ hai nữa là những cái size nhỏ đấy vẫn treo được các bạn nhưng mà mình sẽ gọt lâu hơn và thời gian treo sẽ nhanh hơn đây là hồng ngâm nhé. hồng ngâm vân sơn vẫn treo được tiếp đến là những loại không treo được là những quả nó đã chín đỏ và mềm những quả cam. những quả cam mà cứng tay thì vẫn treo được các bạn nhé bóp cứng vẫn treo được rồi tiếp theo là chuẩn bị dao nạo một ờ, nguyên liệu mình cần một cái bát hoặc là ờ, nồi để đựng rượu thứ hai nữa là rượu ba là bình xịt rượu bình xịt này thì hàng sáng sớm thì mình sẽ xịt qua vào hồng thứ tư nữa là móc treo móc treo hoặc là dây nếu các bạn ờ, không có móc thì có thể mua dây đối với dây thì mình lựa chọn những dây không quá nhỏ để những cái để nó không bị ăn vào thịt chúng là móc phôi quần áo Đúng rồi hồng thì các bạn sẽ rửa sạch cuống này rửa sạch trong cuống này và để ráo rửa sạch này thật sạch để cho nó tránh bị ừ, nhiễm khuẩn và rất dễ bị mốc hồng còn đối với gọt thì đây các bạn sẽ gọt bỏ cuống và đây và lạo sạch hết vỏ đây chậu để tí nữa chúng ta ngâm rượu nhé thời gian ngâm rượu sẽ từ 5 à, đến 10 phút và tầm 5 phút là ok rồi các bạn nhé đối với những quả hồng này thì khi mà các bạn mua thì sẽ dặn nhà vườn sẽ để cái lúm này cho mình nhé phải dặn kỹ thì mình mới treo được các bạn nó mà mất cuống thì mình không thể treo được đấy nó phải có cái cuống như này thì mình mới dễ treo nó không có cuống cũng treo được vì trên shopee nó có cái bán cái móc treo của những cái quả mất cuống trong lúc mọi người mà dự định treo hồng ấy thì mọi người nên lựa chọn thời tiết nhé hanh khô không bị mưa thì tỷ lệ thành công rất là cao còn nếu mà trời mà có mưa hoặc là độ ẩm thấp thì hồng rất dễ như kiểu là bị à, lên mốc chẳng hạn này hay là bị um, phình chua hay lên men nếu mà mọi người treo số lượng ít ý, mà thấy trời có báo mưa thì phương pháp của mọi người là có thể là cất bỏ tủ lạnh này nếu mà mưa một hai ngày thì cất bỏ tủ lạnh sau đó lại mang ra treo hoặc là mang vào trong nhà kín nhé chúng ta có thể sử dụng quạt để quả hồng tránh như cái độ ẩm cao ấy sau khi vào xong thì ờ, chúng ta sẽ dùng rượu mọi người nhé đổ sắp sắp mặt hồng ạ đổ sắp sắp mặt hồng như vậy thì ờ, chúng ta ngăn quả hồng cho rượu ngấm đều nhé chúng ta chỉ việc ờ, ngâm như vậy tầm 5 đến 10 phút là mọi người có thể nhấc ra và treo lên dây mọi người nhé treo lưu ý là sau khi treo xong thì mọi người nên treo ra nắng nhé treo ra nắng tầm 2 ngày đầu cho cái vỏ quả hồng của mình nó xe lại và sau đó thì mọi người chỉ treo trong ờ, chỗ có nắng nhẹ và nhiều gió thôi ạ không thì sẽ dẫn đến ờ, cái vỏ quả hồng bị chai ạ sau khi ờ, ngâm rượu được từ 5 đến 10 phút thì mọi người bỏ ra treo mọi người nhé chúng ta lên dựa thời tiết nắng to thì mọi người treo thẳng ra cái hướng nắng như vậy luôn ạ như kiểu em treo nhiều ấy thì em sẽ đầu tư cái móc này mở có thể đặt trên shopee mọi người nhé hai nghìn rưỡi một cái móc này hai nghìn rưỡi đến ba nghìn đấy ạ một cái móc nhựa này thì treo như này thì um, cái dây ấy bình thường mọi người treo ít thì mọi người sẽ treo cái dây nhưng mà cái dây chỉ treo được quả bé thôi treo này thì nó đỡ bị cái dây nó hàn vào thịt thì nó đỡ mốc và hỏng cái quả hồng Đây, mọi người có thể lựa chọn cái móc quần áo nhé Treo rất là nhiều Thời gian mất xa Sau mấy ngày Sau khi uh, treo xong Thì tầm uh, đến ngày thứ hai Thì mọi người chuẩn bị một cái chai xịt Chai xịt như vậy Đây, mọi người xịt ừ, khử khuẩn ngoài quá hồng nữa nhé lưu ý là như nãy mình cũng bảo mọi người rồi đấy là chỉ uh, ờ, treo quả hồng này giữa hai cái nắng trực tiếp hai ngày nắng trực tiếp này thôi còn sau đó thì chúng ta sẽ phải di chuyển vào chỗ chỉ có nắng nhẹ và nhiều gió cái này tùy mức độ massage của mọi người thôi mọi người có thể 5 ngày 7 ngày hay là ngày thứ 9 chẳng hạn thì mọi người massage nhé massage nói chung là càng nhiều càng tốt để cho nó tiết ra cái độ mật ừ, nó thấm đều ra vỏ ấy thu hoạch chụp ngày chúng ta phải thu hoạch cùng kem rồi tùy vào sở thích của mọi người thì à, mọi người có thể à, thu hồng từ 7 đến à, hơn 20 ngày nhé tùy từ độ kem này độ khô này độ nhiều mật hay ít mật nói chung là tùy vào sở thích của từng người khi hồng bắt đầu mềm các bạn massage nhẹ nhẹ nhé 5 ngày bắt đầu chúng ta massage rồi massage từng quả một nhẹ nhàng thôi bóp nhẹ nhàng thôi vào chiều gió đây thành phẩm đây anh quay đây cho mọi người thấy mật nào Блин. Nó rất là ngon Ngọt quá Bên ngoài vỏ nó rất là dai Bên trong thì nó tướng bật ra rất là nhiều thế là mọi người chỉ ăn một quả này có thể uống được hết một ấm chè vì rất là ngọt ừ. quá à, phẩm mọi người ạ ừ. mời mọi người cùng thưởng thức hồng treo gió mộc châu, được làm từ những quả hồng tám hải không hạt mật này những quả này nó bị phòi mật ra nên là mình sẽ được thưởng thức trước view đồi xé rất là đẹp ừ. ứ mật ra rất là ngọt chất lượng khoảng tầm vài ngày nữa là mẻ này sẽ được thu bây giờ nó vẫn còn hơi sớm nhâm nhi ờ, quả hồng châu gió cùng với một ly trà tuyệt vời uhm, ngọt tiểu đường luôn ạ hồng này chống chỉ định với những bác bị tiểu đường nhé để tủ lạnh ăn mát mát ngon rất là ngọt ngon gì ngon nhỉ con cầm nó này với con cầm cầm con ăn ngon ơi là ngon ngon gì ừ. bà sang đâu ấy bà sang दिया